Hello hello, xin chào tất cả mọi người ạ. À, hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn làm thế nào để chúng ta có thể tìm kiếm một cái điểm mua hay là tham gia vào thị trường một cách có độ an toàn cao nhất và có cái lợi nhuận kiếm nhanh nhất trong quá trình đầu tư của mình. Đó là câu hỏi mà rất nhiều anh chị em vừa qua hỏi Dũng là à, để lựa chọn một cái cổ phiếu khi mà chúng ta tham gia vào đầu tư thực sự là rất khó đúng không ạ? À, tuy nhiên hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với các bạn một cách đơn giản nhất mà ai cũng thể lựa chọn và ở đây các bạn thấy là trong đầu tư thì các bạn thấy là có rất nhiều các phương pháp khác nhau có dùng người thì dùng, sử dụng sóng Elliott có người thì sử dụng các đường trung bình động có người sử dụng nến có người thì sử dụng uh, cái mô hình cánh bướm thì tuy nhiên thì thực sự là những cái những mô hình hoặc là những cái phương pháp như vậy thì khi mà Dũng sử dụng thì nó không có được nhiều kết quả như mong muốn và hôm nay à, Dũng sẽ chia sẻ với quý vị bạn đó là một cái cách thức để xác định những cái mẫu hình của các cổ phiếu khác nhau ở trên thị trường chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các mẫu hình ờ, khác nhau và thường thì khi mà trong quá trình tổng kết thì chúng ta có khoảng 20 mẫu hình mà các bạn biết rằng là ở Việt Nam thì ờ, người ta cũng khá nói về cái mô hình tay tay cầm thì những cái mô hình tay tay cầm này ở ờ, đây là một dạng mô hình tay tay cầm có cái phần quay ở đây à, phần lớn thì nhiều người khi mà ứng dụng cái mô hình tay tay cầm này nó không có hiệu quả bởi vì thứ nhất là chúng ta cũng không hiểu rõ bản chất của nó à, những cái mẫu cổ phiếu mẫu hình Techcom thì thường nó sẽ à, nằm trong một cái chu kỳ hay chúng ta gọi là những cổ phiếu tăng trưởng tăng rất mạnh và nó phải trong chu chu kỳ đi lên hay xuống lưng lên và chúng ta cũng thấy ở đây cũng là một cái mẫu hình tách tay cầm nhưng nó lại không ngói quai và tăng tiếp và chúng ta sẽ có thế là có những cái mô hình chúng ta gọi là những cái mô hình nó đáy nó nó nông hơn đó hay gọi là mô hình cái đĩa à, tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là ngoài mô hình tách tay cầm phổ biến ở Mỹ ra thì ở Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái mô hình này cũng thường xuyên xảy ra tuy nhiên thì ờ, việc mà chúng ta hiểu rõ được bản chất của nó đó là yếu tố quan trọng còn khi mà chúng ta mua mà chúng ta không hiểu bản chất không hiểu thời điểm nào chúng ta mua vào hoặc là có những rất nhiều cái mô hình này nó bị thất bại bởi vì chúng ta không hiểu bản chất của nó chúng ta có những mô hình như là à, hai đáy chẳng hạn đây là mô hình hai đáy và ở đây các bạn sẽ thấy rằng là phần lớn thì trên thị trường mọi người đều thấy là cái mô hình này, đáy sau này này nó gì ạ nó cao hơn đây trước thì các bạn đấy đây là một cái mẫu hình đây là một cái biểu đồ mà William O'Neill một trong những thiên tài chứng khoán họ đã phát minh ra và những mô hình này đây là những cái nó giải thích rất rõ về những diễn biến của một cổ phiếu đi như nào thì khi mà bạn nắm rõ được cái mẫu hình này thì bạn sẽ thấy thấy rằng là nó có quá nhiều các thông tin khi bạn không hiểu rõ được thì bạn sẽ có thể ứng dụng bị sai nên dẫn đến là bạn sẽ nói là mẫu hình tách tay cầm hay là mẫu hình à, hai đáy nó bị sai nó không đúng thị trường chứng khoán Việt Nam hay là chúng ta gọi là mẫu hình à, đây là mẫu hình phẳng và trong mô hình phẳng này thì các bạn biết rằng là à, nó sự biến động rất lớn như này nhưng phần lớn bọn bạn mua ở trong cái mô hình này đều là các bạn và bạn không hiểu là mỗi quá trình đi lên như này khối lượng nó ra sao và khi bạn không hiểu rõ thì bạn sẽ thấy rằng là bạn có thể là nằm trong cái đoạn này à, nằm trong cái đoạn tích lũy này và để đợi rất lâu mà cổ phiếu không tăng khi bạn bán ra thì cổ phiếu tăng ầm ầm hoặc là bạn vẫn giữ không biết là cổ phiếu có lên được không nhưng khi mà cổ phiếu giảm thì bạn lại không bán ra và có thể bạn bị lỗ, lỗ rất là lớn và một cái dạng nữa là mẫu hình thân đi lên tức là bạn thấy là đáy sau cao hơn đáy trước và mỗi cái nền tảng này nó có chúng ta gọi là chồng lên nhau ở đây và chúng ta chỉ mua khi mà nó bứt phá thứ ba vì sao chúng ta lại không mua bứt phá thứ nhất là thứ hai và thứ ba thì những cái mẫu hình này gần như là không được tiết lộ trên thị trường à, thực tế thì có rất nhiều người cũng chia sẻ như các bạn biết rằng là à, để các bạn hiểu rõ được cái cái bản chất này thì gần như là chúng ta chỉ mang tính chất là à, kiểu như là là nghe theo cảm tính đó. tại vì hiểu bản chất nó mới là yếu tố quan trọng hoặc là chúng ta đang thấy là ở à, đây là một cái hình là mình phẳng đấy đấy hay là ngọn đồi cao thì chúng ta cũng thấy là trong quá trình đi lên thì thường những cái biên độ này nó giảm nó giảm rất mạnh tức là khối lượng nó giảm biên độ giảm thì trước khi nó bứt phá đi lên nữa tất cả những cái biểu đồ này thì các bạn sẽ thấy là trong đầu tư thì mọi người sẽ thấy rằng là việc mà mua bán cổ phiếu chúng ta gọi là mua bán ở trong cái giai đoạn tích lũy hoặc là cổ phiếu nó đang ở giai đoạn mà uh, ờ, giá đầu tư giá trị ấy, thì phần lớn các bạn sẽ thấy là không có lợi nhuận không có lợi nhuận hoặc là bạn mua ở đây thì cổ phiếu sẽ uh, biến động rất lâu giả sử đây là một cái biểu đồ tuần nhé các bạn nhớ nhá đây là cái biểu đồ tuần thì các bạn thấy là cổ phiếu sẽ biến động rất lâu và bạn không biết bao giờ cổ phiếu lên được tuy nhiên thì khi mà cổ phiếu hình thành thì người ta chỉ mua khi mà bắt đầu nó hình thành hay chúng ta gọi là mô hình tách tay cầm khi bứt phá đi lên ở trong cái uh, chia sẻ này thì uh, tôi không có nhiều thời gian để phân tích kỹ từng cái mẫu hình một tuy nhiên để tôi muốn hơi giới thiệu các bạn đó là đó là những cái cổ phiếu mà các bạn mua các bạn thường là bị thu lỗ bởi giờ giả sử đây các bạn cũng thấy là một cái mẫu hình tay Telegram ở khi các bạn mua xong thì có thể là các bạn thấy là chẳng hạn như những cái vùng này bứt phá lên lại lỗ lỗ sau đó hồi lại tiếp tục tăng bạn lại tiếp tục mua vào lại lỗ và bạn biết là không biết là vì sao lại phải mua điểm này mà không mua ở những điểm ở dưới này vì giá nó rẻ hơn và bạn biết rằng là có những cái đợt mà khi bạn mua ở giá khoảng 60 thì cổ phiếu đã về đến 40 tức là bạn lỗ 50 phần trăm và lỗ 50 phần trăm thì có nhiều cổ phiếu nó sẽ không lên và nó tiếp tục đi xuống và bạn bảo là bạn đầu tư giá trị bạn đầu tư giá trị nhưng phần lớn các cổ phiếu khi bạn đầu tư giá trị nó không lên được vậy vì sao các nhà đầu tư hay là chúng ta gọi là các thiên tài họ lại mua ở những cái điểm này bởi vì khi mua điểm này thì cổ phiếu thứ nhất là khả năng bị giảm là rất thấp cái thứ hai nữa là cổ phiếu lúc đó có thể từ 60 lên 70 lên 80 thậm chí là lên 100 phần trăm đó là những cái mô hình chúng ta gọi là mô hình tách tay cầm thì ở đây các bạn nhìn thấy là đây là một cái biểu đồ biểu gì ạ biểu đồ ngày và các bạn biết là đây là một cái gì ạ cái tách này. đây là cái giống như cái tách và khi mà cái tách này thì nó xuất hiện một cái tay cầm thì phần lớn chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu cái tay cầm này, này ở nước Mỹ thì cái thời gian để cổ phiếu rút bỏ ở đây chúng ta thấy này thường thì thời gian cái cái quá trình rút bỏ này có thể nó sẽ kéo dài đến 3 3 đến 5 tuần thậm chí là nhiều hơn nên việc mà chúng ta ứng dụng chúng ta cần phải là ứng dụng xem là Việt Nam thì nó sẽ tích lũy bao nhiêu tuần đấy là cái điều đầu tiên bạn cần lưu ý à, tiếp theo các bạn thấy rằng là khi mà quá trình giảm này khối lượng bắt đầu giảm rất mạnh đấy chúng ta thấy khối lượng giảm rất mạnh nhưng bắt đầu chúng ta đi lên thì chúng ta thấy là những cái nhịp tăng thì khối lượng tăng những nhịp giảm khối lượng giảm nó cho chúng ta thấy là cổ phiếu này đã có một cái lượng uh, cầu và tham gia rất mạnh khi mà bạn thấy cầu tham gia rất mạnh nếu về bản chất thì bạn thấy là phần dưới này nó là cái lượng nhà đầu tư một số lượng nhà đầu tư bắt đáy đó là chúng ta gọi là những nhà đầu tư mà người ta đã có lãi ở trong vùng này họ sẽ bán ra khi mà cổ phiếu uh, tăng lên khá mạnh khoảng hai ba mươi phần trăm và tương tự như vậy thì những nhà đầu tư đã đeo bám ở đây tất cả rất nhiều nhà đầu tư đều bám đây họ cũng bị thua lỗ và đến đây họ bán ra đấy là cái bản chất của nó và trong quá trình bán, bán ra thì bạn biết rằng những quá trình rút bỏ này, này nếu quá trình rút bỏ nó quá lớn thì thường là cổ phiếu sẽ không lên được bạn nhớ nhá có hai cái điều bạn lưu ý một là từ đỉnh này đến xuống đáy này này thường là nếu cổ phiếu giảm trên 50 phần trăm thì rất khó lên rất khó lên và thứ hai nữa là cái cái tay cầm này giảm quá sâu thì cổ phiếu cũng rất khó lên nên chính vì vậy thì bạn thấy là trên cái vùng uh, tay cầm này nếu bạn theo dõi thì bạn thấy là nó hình thành một cái mô hình đã hay đáy á giả sử như đây là một cái đáy đầu tiên ạ các bạn nhìn thấy cái đáy đầu tiên nó ở mốc là 50 đây chúng ta nhìn khoảng 52 và đáy số 2 các bạn thấy là cổ phiếu đã giảm sâu hơn đáy thứ nhất và vì sao đáy thứ hai nó lại giảm sâu hơn đáy, đáy nhất bởi nó sẽ rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư ở đây những nhà đầu tư yếu bóng ví ở đây khi mà các nhà đầu tư yếu bóng ví ở đây thì họ cần phải bị rũ bỏ ra hết đấy là cách các bạn phải hiểu nếu mà cái quá trình rũ bỏ này này khối lượng nó thấp hơn đây hoặc là nó có những quá trình mà chúng ta gọi là bứt phá đi lên mạnh thì đây chính là những cái mà tín hiệu rất tích cực để chúng ta mua và bạn biết rằng đây là đáy thứ nhất đáy thứ hai thì để cổ phiếu lên được nó phải vượt qua cái điểm trung tâm giữa hai đáy hay là vùng 58.8 này họ sẽ không mua trước họ cũng không mua sau bởi vì nếu họ mua trước thì có thể là cổ phiếu lại tiếp tục giảm và bạn sẽ bị thua lỗ rất là, là lớn hoặc là nếu bạn mua sau thì có thể cổ phiếu tăng và bạn sẽ không mua được hoặc là nó sẽ điều chỉnh bạn sẽ mất uh, phải cắt lót đấy là cái bạn có thể hình dung được vì sao chúng ta cần phải mua đúng điểm và rất nhiều người khi mà đầu tư trên thị trường chứng khoán thì ờ, Dũng thấy là họ một được một ai đó bảo đầu tư dài hạn hay là đầu tư trung hạn hay là đầu tư năm 10 năm nhưng tuy nhiên nếu bạn có thể tham khảo đây thì bạn thấy rằng là những nhà đầu tư này vì sao họ sẽ chỉ mua khi mà nó đủ điều kiện đây giả sử như là cũng là một cái mô hình tách tay cầm và trên tay cầm này nó cũng hình thành mô hình hai đáy đây ạ chúng ta nhìn ạ đây là mô hình hai đáy và bạn biết rằng là đây là cái điểm mua khi mà người ta thấy là cổ phiếu bắt đầu vượt qua cái kênh line này bắt đầu điểm mua thứ nhất và điểm mua thứ hai là vượt qua cái đỉnh này vì sao họ mua ở đây bởi vì mua điểm này độ an toàn cao nhất bởi vì cổ phiếu đã rũ toàn bộ các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở cái vùng này rồi và nó đã có quá trình kiểm tra lại bằng cái đáy thứ hai này trước khi xác nhận tiếp theo nữa các bạn thấy rằng việc khi cổ phiếu giảm đây thì những nhà đầu tư đến vùng này họ cũng có xu hướng cắt chốt lời đúng không ạ dần lớn là nhà nhà đầu tư có xu hướng chốt lời nên việc bạn mua thì các cổ phiếu nó có thể hình thành các mẫu hình uh, đa, đan xen lẫn nhau chẳng hạn phía trên này thì chúng ta thấy là đây là mối mô hình gì ạ tách tay cầm nhưng ở trong cái tay cầm này thì chúng ta thấy là nó là hình thành mẫu hình hay đáy và rất nhiều các mẫu hình hôm nay Dũng chia sẻ một phần để các bạn có thể hiểu được là vì sao chúng ta cần phải nắm rõ được các quy luật của nó và trong đầu tư thì các bạn thấy là một cái phần không thể thiếu được đó là phần khối lượng à, khối lượng này nó quyết định đến thực sự là quyết định theo tôi phải từ 8 đến 90 phần trăm cái thành công của mỗi chúng ta phần lớn các hệ thống khác thì họ chỉ tập trung vào cái biến động giá thôi họ bỏ qua phần khối lượng và họ có nói là giá sẽ uh, thể hiện khối lượng hết rồi nhưng khi bạn hiểu rõ về quy luật cung cầu hiểu rõ được cái quy luật nỗ lực thành công hoặc là hiểu rõ được cái quy luật nhân quả trong đầu tư chứng khoán thì bạn sẽ thấy rằng là yếu tố khối lượng nó quyết định gần như tất cả cái sự biến động về giá bạn nhớ nhá biến động tất cả cái lượng giá đây là một cái cái phần để tôi chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể nhìn ra được là với những biểu đồ thì phần lớn người ta sẽ mua ở mức cao nhất nhưng phần lớn khi bạn mua ở những cao nhất trong những cái mẫu hình mà bạn không hiểu thì bạn có thể bị thua lỗ bạn sẽ bị thua lỗ và bạn bắt đầu có thể là đổ lỗi cho một ai đó nói bạn là khuyến nghị cổ phiếu nọ cổ phiếu kia cái thứ hai là bạn mua trong quá trình tích lũy thì cái thời gian tích lũy bạn sẽ mất rất lâu và khi bạn có thể mua ở đây nhưng sau đó có thể bạn bị thua lỗ và bạn thấy là thời gian bạn có thể nắm giữ đến 2 3 năm cổ phiếu không lên. Khi mà bán ra bạn bán ra thì cổ phiếu bắt đầu tăng lên rất là mạnh. À, đây là một cái phần mà à, đây là những cái biểu đồ thực sự là nếu bạn có thể tham gia bạn mua thì những cái biểu đồ này à, thực sự là không có thị trường tôi khẳng định là hiện tại những cái biểu đồ này nó không có trên thị trường rất ít ạ không được tiết lộ à, chính vì vậy thì khi mà tôi đưa ra cái này để cho các bạn nó sẽ là có những chuỗi để các bạn hiểu rõ được à, phân tích từng phần này các bạn sẽ thấy được là việc mua bán ở trong thị trường Việt Nam nó có những điểm khác so với thị trường chứng khoán thế giới à, khác biệt không phải là à, bản chất khác biệt nó là những cái sự biến động của Việt Nam chúng ta thực sự nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với thị trường chứng khoán Mỹ bởi vì chứng khoán Mỹ là một cái thị trường chứng khoán cho toàn cầu nên thực ra đầu tư chứng khoán Việt Nam dễ hơn rất nhiều so với đầu tư chứng khoán Mỹ các bạn nhớ nhé nên nếu chúng ta không đầu tư thành công ở chứng khoán Việt Nam thì rất khó để thành công trên thị trường chứng khoán Mỹ ở đây tôi muốn nói cho bạn đó là một cái biểu đồ đó là biểu đồ về vàng thì trong thời gian vừa qua thì mọi người đang để có rất nhiều anh chị em nói về biểu đồ vàng và uh, báo chí thì cũng giật rất nhiều các thông tin khác nhau à, vì sao tôi lại đưa cái biểu đồ vàng này để cho chúng ta uh, quan sát ạ bởi vì thứ nhất là khi mà cái giá vàng nó vượt qua cái đỉnh này đến đúng không? thì những cái biên độ này nó sẽ cần phải sự dao động nếu cái biên độ này dao động nhỏ khối lượng thấp thì một xu hướng vàng sẽ tăng rất mạnh xu hướng tàng sẽ tăng mạnh bởi vì vàng nó là do gì ạ do các tổ chức chúng ta nhớ là vàng do các tổ chức họ gì ạ họ mua không phải là các nhà đầu tư cá nhân nên khi mà chúng ta mua bán vàng ở trong dạng này thì chúng ta cần phải hiểu rõ là giá vàng chúng ta đang thấy là khi nó vượt đỉnh này nó sẽ có quá trình test lại Đấy, test lại cái đáy này hoặc là nó có sự biến động đây nếu như sự biến động ở đây mà nó lớn khối lượng lớn thì khả năng vàng sẽ đi xuống hoặc nếu cái khối lượng biến động ở đây nó nhỏ thì vàng sẽ sẽ là tiếp tục tăng nên chính vì vậy thì ở đây nó có một cái, cái kịch bản mà các bạn cần phải nắm rõ đó là gì ạ đó là khi bạn mua <clears throat> bạn kỳ vọng trước mà cổ phiếu hay là giá vàng nó không đạt thì bạn sẽ đau khổ và bạn sẽ làm sao bạn sẽ có thể là bị tâm lý vậy tâm lý là gì ạ tâm lý là bạn kỳ vọng vào nó và bạn không biết kịch bản nó xảy ra và khi mà kịch bản đấy nó không đúng với kịch bản của bạn thì bạn dẫn đến bị tâm lý chẳng hạn nhưng nếu tôi có ý định mua vàng thì thời điểm này tôi sẽ chưa muộn bởi vì thứ nhất là tôi đang cần phải đo lường xem là khối lượng của cái cổ vàng này này giá vàng thế giới này khi nó về cái vùng này nó lớn hay nhỏ nếu nó về mà nó khối lượng lớn thì khả năng nếu có hồi tôi cũng sẽ không mua bởi vì khả năng thất bại là khá cao đấy chúng ta sẽ phải hiểu rõ là chúng ta biết không phải là tự nhiên trên thị trường thấy một ai đó nói là ông, ông Trump hay Donald Trump có cái thông tin nọ nên giá vàng lên các bạn phải biết rằng là tất cả những cái yếu tố này cái phân tích này đã được các nhà đầu tư lớn họ đã tham gia rồi chẳng hạn khi mà cổ phiếu giá vàng lên rất giá vàng lên rất mạnh sau đó giảm rất mạnh ở đây bạn biết rằng là trong cái giai đoạn này thì phần lớn chứng khoán Mỹ giảm rất sâu nên họ phải tất toán cái vị thế của vàng tức là uh, khi mà họ đầu tư vàng thì họ sẽ phải tất toán đấy tất toán để họ tập trung cho cổ phiếu hoặc là họ bù đắp cho cái việc thua lỗ cổ phiếu nên sau khi họ giá vàng lên họ tranh nhau bán và trong quá trình bán thì cổ vàng sẽ giảm rất mạnh trong thời gian ngắn sau đó hồi phục tuy nhiên trên vùng này thì bạn biết rằng là giá vàng nó vẫn tiếp tục cần phải sự uh, biến động hẹp nếu mà biến động lớn thì giá vàng rất khó lên các bạn nhớ nhé nếu nó biến động lớn thì giá vàng rất khó lên nên chính vì vậy chúng ta cần phải sự biến động hẹp khi mà nó có xác nhận thì bạn mua có thể là rất thoải mái đấy là góc độ mà các bạn cần lưu ý trong cái việc mà các bạn à, tìm kiếm cơ hội đầu tư ok và ở đây à, tôi muốn nói với các bạn đó là gì vậy để làm sao chúng ta không bị cảm xúc trong cái quá trình đầu tư và thực ra bản thân cảm xúc nó là gì cảm xúc là chúng ta không hiểu rõ được cái sự vận động của cái cổ phiếu như thế nào khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ có thể bị chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ sợ chúng ta sẽ không mua được cổ phiếu đầu tiên là vì bởi vì cổ phiếu có thể là nó sẽ tăng rất mạnh chúng ta cũng sợ thứ hai là chúng ta cũng sợ là nếu chúng ta mua xong thì cổ phiếu giảm rất mạnh đấy là hai nỗi sợ hãi mà phần lớn chúng ta thấy rằng là trong đầu tư chúng ta thường mắc phải à, tiếp theo đó là gì ạ khi mà sợ hãi không khi mà cổ phiếu tăng mà chúng ta thấy là cổ phiếu ờ, nó không đủ những cái niềm tin với chúng ta do chúng ta không kiến thức thì đó là cái sợ hãi đầu tiên sợ hãi tiếp theo đó là sợ hãi gì các bạn ạ sợ hãi đó là chúng ta không có đủ kiến thức à, thực ra cái kiến thức của mỗi chúng ta thì mỗi người có những cái tư duy khác nhau kiến thức chúng ta áp dụng gần như là chấp gần như chấp phá đa phần mọi người áp dụng chiến lược uh, cái gì chúng ta cũng học nhưng thực tế là khi mà chúng ta không tập trung vào một chiến lược đầu tư mà không hiểu rõ bản chất thì chúng ta sẽ bị thua lỗ chẳng hạn khi các bạn mua ở vùng uh, bùng nổ theo đà tôi gọi là bùng nổ châu đà thì các bạn thấy là cổ phiếu thị trường chung vn index của chúng ta đã tăng được một nhịp khá là mạnh và sau khi nhịp này thì chúng ta thấy là nó đang test lại ở đây các bạn biết rằng là trong VSA tôi có nói là cái vực này nó là cái quá trình hồi với khối lượng thì không phải là quá lớn nhưng bắt đầu nó giảm mạnh thì nó hồi đây là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy là đã có một cái lượng nhà đầu tư lớn à, quay trở lại là tham gia mua nhưng tuy nhiên thì để biết rằng là cái lượng này có đạt cái um, kỳ vọng hay không thì nó sẽ có quá trình test lại tức là kiểm tra lại test này thì các bạn hiểu rõ rằng một là khối lượng nếu khối lượng nhỏ biên độ nhỏ nó thể hiện cái lượng cung ở đây bán ra hết rồi thì khả năng xác suất thành công sẽ là cao còn trong trường hợp mà nếu khối lượng lớn các bạn nhớ nhá trường hợp nếu nếu khối lượng mà giảm mạnh thì nó sẽ giảm tiếp còn nếu khối lượng lớn mà nó không giảm mạnh thì có thể có sẽ có những cổ phiếu tăng à, sẽ cuối cùng tăng ở đây bởi vì các bạn hiểu là nếu khối lượng mà không giảm mạnh chứng tỏ là có lượng cung bán ra bao nhiêu thì có lượng cầu hấp thụ nhiều đấy là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý và hiểu rõ được cái ờ, quá trình vận động của nó và tương tự như vậy thì chúng ta thấy là khi mà quá trình bứt phá đây là đây là quá trình bứt phá ở giai đoạn đầu tiên là rất nhiều cổ phiếu đã đạt ở mức lợi nhuận khá cao và đến giai đoạn này thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu còn lại chưa chạy hết chu kỳ thì nó đang tạo ra những cái nền uh, tiếp tục tích lũy và chúng ta biết rằng là trong quá trình tích lũy thì ở đây các bạn lưu ý là nó sẽ có quá trình test lại hay chúng ta gọi là tạo ra mô hình hai đáy nhưng ở đây nó không phải mô hình hai đáy bởi vì trong quá trình test này nó có thể thấp hơn nó có thể cao hơn tuy nhiên các bạn lưu ý là trong quá trình giảm thì đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm đến gì ạ khối khối lượng bởi nếu khối lượng ở đây nó quá cao thì cổ phiếu rất khó đi lên hay đây chỉ chỉ số chỉ số vn 30 còn nếu ở thấp thì chúng ta sẽ không mua trước ạ bởi vì các bạn biết rằng là trong đầu tư các bạn phải nương theo cổ phiếu để chúng ta mua tức là khi mà cổ phiếu này có xác nhận hay là VN30 xác nhận theo hướng tăng thì bạn sau khi test này bạn mua hướng theo hướng tăng thì thực sự nó sẽ thuận theo tự nhiên và bạn sẽ là khi mà nó thuận theo tự nhiên thì khả năng thành công của bạn là rất cao còn ngược lại khi mà bạn mua ở đây nếu mà nó không thuận theo tự nhiên thì tâm lý của bạn sẽ bị rối loạn và bạn có thể gặp rất nhiều rủi ro khi mà quá trình gãy tại vì đây là một cái điểm rất là trung chiêng khi nó gãy nó có thể giảm sâu về đến vùng 620 đấy là cái mà các bạn cần phải hiểu rõ và một cái mẫu hình mà tôi vừa chia sẻ ở trên này tôi sẽ nói kỹ cho các bạn để các bạn thấy được là mẫu hình hai đáy ạ các bạn thấy là mô hình hai đáy ở đây các bạn biết là khi mà quá trình đi lên thì quá trình rũ bỏ đầu tiên đây chúng ta còn đáy thứ nhất các bạn nhìn ở đáy thứ nhất đáy thứ hai thì các bạn thấy là nó sẽ thấp hơn đáy thứ nhất để những ai đã bị mua ở đây thì họ không bán họ phải bán ra họ mua ở đây họ không bán để bán ra những ai mà vùng này họ vẫn giữ một là họ mua ở đây họ không bán để bán ra hay là họ vẫn giữ các bạn nhớ là họ vẫn giữ cổ phiếu và khi lên họ không bán ra thì lúc này rơi xuống là họ có xu hướng bán ra đấy là cái đầu tiên họ cần bán ra còn trong trường hợp họ không bán ra nữa thì lần sau khi nó vượt qua cái đỉnh giữa này này tại vì vùng này là vùng họ không bán ra thì lần sau nó vượt qua cái đỉnh giữa này họ sẽ bán ra đấy là cái cách tâm lý của các nhà đầu tư khi mà chúng ta không hiểu rõ bản chất của nó nên khi mà chúng ta hiểu bản chất thì chúng ta sẽ cả vụ này chúng ta sẽ chỉ là quan sát thôi ạ chúng ta chỉ quan sát và chúng ta chỉ bám theo cổ phiếu đó ạ bởi vì thế này ờ, việc mà chúng ta bám quan sát và bám theo vận động của nó trước khi nó có những cái hành động và xác nhận một ai đó có thể chửi bới bại có thể là Ờ, tạo ra những cái gì đó làm bạn khó chịu thì bạn tốt nhất là bạn đừng phản phản đòn những người đó là họ làm gì họ rất là bị tâm lý bạn chỉ cần nương theo họ họ nói gì bạn cứ tiếp tục uh, theo họ tức là giả sử như bạn không phản ứng nào bạn ở trạng thái cân bằng thì thực sự uh, bạn rất là có thể quan sát và biết tất cả những cảm xúc của họ và lúc đó khi bạn đưa ra những cái quyết định nó sẽ rơi, rơi rất nhiều và ở đây cũng tương tự như vậy khi cổ phiếu xác nhận thì bạn mua bạn sẽ có cái độ tin cậy rất cao và khả năng thành công rất lớn và bạn đã biết rằng là khi mà chúng ta chỉ mua xác nhận ở đây đấy là cách thức mà chúng ta cần mua khi mà đã rũ bỏ các nhà đầu tư yếu ông vía nhất ở đây và thứ hai là đã vượt qua cái vùng cản đây vùng cản tức là cản trụ điểm trung tâm này nó không phải là điểm trên này nhé bạn nhé vùng này nên là bạn biết rằng là mỗi một mẫu hình thì nó khác nhau có những mô hình là vượt qua đỉnh và nếu cái vùng này này khối lượng lớn thì tất cả đỉnh này đều thất bại nhưng nếu khối lượng nó nhỏ dần thì đỉnh này sẽ thành công hoặc tương tự như vậy thì bạn thấy đó là những cái quá trình rũ bỏ này khối lượng bao giờ nó cạn kiệt và nó phải là ba lần bởi vì lần thứ nhất người ta không tin người ta mua xong lại lỗ lần thứ hai người ta không tin mua xong lỗ nên vấn đề là lần thứ ba họ sẽ bán hết đấy là cái cách tâm lý để các bạn hiểu rõ được bạn đầu tư thì bạn cần phải hiểu rõ được cái quy luật vận động của các nhà đầu tư thì ở đây tôi nói với các bạn một cái cổ phiếu NKG khi một cổ phiếu này tăng từ 8 giả sử chạm hạn từ 8 hoặc là thậm chí là thấp hơn từ 6 thì bạn thấy cổ phiếu tăng rất mạnh Đấy, tăng mạnh và trong quá trình tăng mạnh thì nhiều nhà đầu tư sẽ thấy đây là quá trình phân phối thực tế nó là phân phối đấy ạ sau khi phân phối đầu tiên các bạn thấy là nó có quá trình rút bỏ lần đầu tiên Đấy, các bạn thấy không khối lượng khá nhiều sau đó cổ phiếu hồi và tiếp theo đó đấy là nó có quá trình giảm đáy thứ hai đấy đáy thứ hai các bạn nhìn nó nó thấp hơn khi nó rũ bỏ tất cả những nhà đầu tư yếu bóng vía nhất ở đây rũ ra thì bạn sẽ thấy là cái vùng cân bằng đấy đây là cái điểm mà các bạn thấy là các bạn mua ở trên cái vùng này chứ không phải là các bạn mua ở dưới á nếu các bạn mua ở dưới này có thể cổ phiếu giảm tiếp và đây là cái bạn mua đấy là cái cách thức bạn cần phải hiểu rõ được cái quy, quy luật của nó thay vì các bạn uh, mua mà không đúng điểm và cái những cái điều này gần như là ít người rất ít người dạy cho các bạn để cách bạn mua bán nhưng đây là một cái dạng để các bạn hiểu rõ được là một cổ phiếu thì các bạn thấy rằng những cái điểm mua thực sự là rất là ít chẳng hạn đây là những cái điểm mua Đấy, đây là những cái điểm mua nhưng phía trên này thôi những cái điểm mua này bạn thấy là quá trình test này đây là những điểm mua và các bạn thấy là trên một cổ phiếu nó rất ít điểm mua nên nếu chúng ta không có kiến thức thì chúng ta sẽ gặp rủi ro à, tiếp theo chúng ta thấy là cái cổ phiếu vi Nam Bạn biết rằng phía trên này là vùng cung treo lửng. Đây là một phiên khối lượng tăng trần rất là lớn. Bạn biết rằng là quá trình test này này, hôm trước Dũng có nói với học viên của Dũng là cái quá trình test này này, khối lượng lớn thì khả năng nó cần phải test lại, nó có lên nó có khả năng phải test lại. Và đây chúng ta đấy đang test lại và khối lượng ở đây nó cũng tương đối lớn. Nên trong trường hợp mà khối lượng nó lớn quá thì khả năng hồi sẽ không nhiều nên nếu trong trường hợp nhiều hồi là các bạn bán ra bởi vì cái lượng cung treo lơ lửng đây khá lớn và hiện tại kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thì phần lớn là nó không được tốt phần lớn các bạn nó là không tốt nên chính vậy thì nó sẽ ăn tác động rất lớn đến các cổ phiếu khi mà có kết quả kinh doanh không tốt tiếp theo chúng ta sẽ nói về VIDB ở à, VIDB thì các bạn biết là sau khi mà nó tạo ra những phiên bùng nổ theo đà đây chúng ta thấy là tăng rất mạnh và sau đó mọi người đều bị thua lỗ đấy có thể thua lỗ về cơ bản thì nếu chúng ta mua ở này thì khả năng thua lỗ của chúng ta ở mức thấp đúng không khả năng thua lỗ có thể chúng ta cũng sẽ bị cắt lót khi mà chúng ta bị cắt lót thì chúng ta thường là chúng ta sẽ không bao giờ quay lại cổ phiếu nữa đa phần mọi người như vậy nhưng bạn lưu ý cho Dũng một điều là sau khi mà cổ phiếu cắt lót thì nó có những cái quá trình rũ bỏ đây có những quá trình rũ bỏ rũ bỏ để gì ạ rũ bỏ bởi vì cái lượng nhà đầu tư đeo bám người ta bị thua lỗ có những khoảng trống ở đây người ta bị thua lỗ rất nặng nên việc mà rũ bỏ cho các nhà đầu tư đã từng bị thua lỗ ở đây bán ra và đặc biệt là những nhà đầu tư ở đây cần phải bán ra để đo lường được cái lượng bán ra hay không thì đây là cái phiên mà chúng ta gọi là rũ bỏ quá trình rút bỏ như này thực sự khối lượng rất lớn nó thể hiện cho chúng ta là lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ ở vùng này là rất cao và khi mà lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ mức cao thì trong quá trình hồi phục này cổ phiếu rất khó lên Đấy, rất khó lên nên trường hợp như vậy thì nó sẽ có quá trình test lại Đấy, test lại cái cái vùng này nếu cái test này này nó khối lượng thấp đây chúng ta nhìn thấy khối lượng bắt đầu thấp rất là thấp so với cái khối lượng ở đây thì cái sự xác nhận nó sẽ tăng rất mạnh đây không phải là mô hình hai đáy các bạn nhé như thế này chúng ta không phải ở mô hình như đáy bởi vì thứ nhất là cái đáy sau này, này vẫn nằm trên cái đáy trước đáy số 1 à, ờ, tất cả khái niệm này các bạn nên nhớ này à, bản thân là những ai mà học về mô hình hai đáy thì chúng ta cần phải là cha đẻ của họ là ai thay vì các bạn nghe một ai đó họ họ họ suy nghĩ hoặc là họ lấy một cái cái thông tin nào đó họ đưa ra thì ờ, thực tế là những cái đấy nó không độ chính xác bởi vì chúng ta cần phải hiểu được rõ bản chất của nó như thế nào thì lúc này cái sự xác nhận nó sẽ có độ an toàn rất cao đấy các bạn nhớ nhá thì ở đây chúng ta thấy là sau khi mà nó đã cạn kiệt khối lượng thì các bạn chỉ nương theo khi xác nhận thôi còn nếu không xác nhận thì các bạn bỏ qua ở đây thì chúng ta đã có rũ rồi nếu rũ rũ xong giảm mạnh mà khối lượng đây lớn thì nó xác nhận nó cũng đều thất bại đấy, thất bại nên khi mà xác nhận ở đây thì các bạn thấy là nó sẽ có rất nhiều cổ phiếu như là uh, Vietcombank cũng tương tự như vậy Vietcombank vì sao Vietcombank nó lại yếu hơn các bạn nhớ là hôm trước khi mà phiên bùng nổ theo đà tôi đã nói là cổ phiếu mạnh nhất là cổ phiếu mà những cái phiên bùng nổ theo đà nó phải tăng rất mạnh và tăng những phiên đầu tiên còn Vietcombank trong nhịp này là nó gần như là cổ phiếu bét bảng Vinamilk Vietcombank thực tế là nó không phải là cổ phiếu mạnh trong cái nhịp này nên chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là việc mà nó không phải cổ phiếu mạnh thì nó việc rũ bỏ là chuyện bình thường đấy ạ và chúng ta thấy ở đây những quá trình rũ bỏ đấy rũ bỏ tất cả quá trình này chúng ta gọi là rút bỏ bởi vì cổ phiếu giảm khối lượng lớn Đấy, nó phải có một cái tác động nào đó giảm khối lượng lớn nên khi mà cổ phiếu này có hồi thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là khả năng để tạo ra một cái lợi nhuận biên độ lớn so với cổ phiếu khác nó sẽ không nhiều đấy là với cổ phiếu Vietcombank còn những cổ phiếu khác trong nhóm ngân hàng thì có lẽ là Dũng sẽ nói cổ phiếu gì ạ cổ phiếu ACB thì chúng ta phải biết rằng là trong nhóm ngân hàng thì ACB cái việc xác nhận ở đây nó cũng là một cái phiên khá mạnh và nó cũng là một cổ phiếu đi trước so với rất nhiều cổ phiếu khác cái thứ hai nữa là trong quá trình mà thị trường chung có những cái đợt biến động thì cổ phiếu này nó cũng có những cái đợt mà chúng ta gọi là hồi nhưng phiên hồi này này Dũng có khuyến nghị mọi người là nếu phiên hồi này có sự xác nhận khối lượng lớn thì chúng ta có thể tham gia vào đấy là cái điều đầu tiên Dũng phải nói để các bạn biết rằng là không có cái việc mà chúng ta gọi là vứt đuôi hay là những cái điều gì khi mà Dũng chia sẻ nó mang tính chất là khách quan đấy một số anh chị em khi mà chúng ta không hiểu rõ về phương pháp thì chúng ta có thể có những cái lời nói thô tục trong này thì những cái tình trạng như vậy nếu mà các bạn không theo dõi được thì Dũng sẽ cho ra cái khỏi cái cái kênh của Dũng bởi vì uh, chúng ta khi mà chúng ta học hay chúng ta làm cái gì đó thì tất nhất là chúng ta cần khách quan và thứ hai là uh, nếu chúng ta không hiểu hoặc là chúng ta cần một cái điều gì đó thì Dũng mong chúng ta cứ đặt ra những câu hỏi kể cả những câu hỏi thực sự khó nhất Dũng có thể vẫn có thể trả lời cho quý vị các bạn được nên chúng Dũng mong rằng là thay vì chúng ta đặt câu hỏi tại sao hoặc là như nào hoặc đưa ra bằng chứng tại vì những cái này là cái mà à, Dũng chia sẻ rất kỹ trên thị trường thì khi mà chúng ta thấy này xác nhận không đạt thì nó phải test lại và test lại thì trong quá trình mà test lại ở đây thì chúng ta thấy là với thị trường của chúng ta thì cái cổ phiếu này nó mạnh hơn so với thị trường chung chứ nên mạnh hơn so với đường chung bởi vì thứ nhất là đường chung giảm mạnh thì cổ phiếu này gần như không giảm mà vẫn giữ được cái nhịp như này thì khi đó cái sự xác nhận trong nhóm ngân hàng cổ phiếu này chúng ta sẽ cần lưu ý nếu cổ phiếu này và xác nhận thì chúng ta có thể tham gia cổ phiếu này thay vì những cổ phiếu ờ, Vietcombank hoặc là BIDB đấy là một cái cách thức để các bạn hiểu rõ được cái phân tích mà tôi đưa ra thay vì các bạn nghe một ai đó phím là cổ phiếu Vietcombank tốt lắm hay là nghe một ai đó là uh, mua cổ phiếu này cơ bản tốt ta target nọ ghét kia đấy là những cách thức mà thực sự họ không đầu tư hoặc là nếu họ đầu tư chắc chắn họ bị thua lỗ bởi vì Dũng đã có 10 năm kinh nghiệm có cả thất bại và có những thành công vượt trội so với rất nhiều người khác nên chính vì vậy khi mà uh, họ nói là Dũng có thể biết được là họ đang ở tầm nào nên chính vì vậy khi uh, thời gian tới uh, khi mà tất cả những video nói về những cái biến động của thị trường nói về những cái tâm lý nói về hành vi nói về những giai đoạn thị trường khác nhau thì các bạn có thể đón xem và các bạn thấy được là khi chúng ta không hiểu được xu hướng không hiểu được cổ phiếu dẫn đầu không hiểu được cổ phiếu nào là cổ phiếu tốt nhất trong từng giai đoạn từng phân khúc cụ thể giai đoạn phân khúc là như nào tức là những cổ phiếu có thể là cùng là ngân hàng nhưng có những cổ phiếu thì tăng mạnh có những cổ phiếu không tăng thì chúng ta cần phải biết rằng cái cổ phiếu nào nó hình thành mô hình vừa đủ thì uh, tích lũy đủ thì nó sẽ tăng mạnh có những cổ phiếu nào mà nó không tích lũy đủ thì nó sẽ giảm mạnh cổ phiếu ờ, Hòa Phát thì chúng ta biết rằng là khi mà cổ phiếu Hòa Phát nó đã tăng từ đáy lên đây nó hai giai đoạn thương cổ phiếu nó sẽ có hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất là nó tăng và nó tích lũy cái điểm ngắn và thứ hai chúng ta thấy là đã tăng hết hai giai đoạn và các bạn đã biết là trong giai đoạn này Dũng đã nói rất nhiều là khi mà nó đã có khoảng trống liên tiếp nó lấp rồi với cái sự biến động dao động rất lớn thì cái cổ phiếu này rất khó lên nhé rất khó để lên một số anh chị em thì mà đầu tư chung và dài hạn à, Dũng sẽ không ủng hộ với cổ phiếu đầu tư chung dài hạn khi mà cái xu hướng của nó chung dài hạn nó giảm chúng ta chả có gì phải vội cả với những cổ phiếu này chúng nó lướt sóng và khi mà nó đã gần như kết thúc giai đoạn lướt sóng thì chúng ta nên bán ra và đứng ngoài không chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thế giới di động thì cổ phiếu này cũng tương tự như vậy cổ phiếu này thì nó đã có một quá trình tích lũy nhưng cái quá trình tích lũy này nó cũng chưa phải là là là là được dài nên nó có có tăng thì nó cũng chưa tăng được mạnh chúng ta đã thấy là rất nhiều cổ phiếu mà chúng ta đang thấy ở đây và hôm nay để chúng ta làm rõ cái mô hình hai đáy các bạn nhớ là một xu hướng tăng mô hình hai đáy nó có hai cái dạng đó là nó hai dạng một dạng ở đáy và một dạng đỉnh thì sau khi các bạn nhìn thấy là Ờ, ở đỉnh thì các bạn nhìn thấy là những cái xu hướng tăng này thì thường đáy sau này nó phải thấp hơn đáy trước và khối lượng thì thường nó ở mức là thấp bạn nhớ là thường khối lượng nó ở mức thấp hơn đáy trước để cho chúng ta thấy là cái lượng cung ở đây đã bị bán ra và chúng ta chỉ mua khi xác nhận ở phía trên này đó là cách thức mà chúng ta hiểu rõ được vì sao chúng ta cần phải lựa chọn mẫu hình bởi vì mẫu hình nó sẽ cho chúng ta biết rằng là cổ phiếu chúng ta đã tích lũy đủ chưa toàn bộ cái vùng tay cầm này chúng ta không bao được mua bởi vì cái tay cầm này nó có thể không bao lên Vậy toàn bộ cái vùng mà nó đang hình thành đáy thứ nhất hoặc đáy thứ hai chúng ta cũng không thể mua bởi vì có nhiều cổ phiếu nó đang lên đến uh, cái vùng gì ạ? Cái vùng uh, điểm trung tâm này nó không lên được nữa mà nó giảm rất sâu. Hoặc là trong quá trình sideways này chúng ta thấy là chúng ta gọi là mẫu hình phẳng. Ở sideways này thì có rất nhiều cổ phiếu uh, nó không lên được. Thế chúng ta gọi là mô hình hồ của đá Pháp. Nên chính vì vậy chúng ta mua sớm ở đây chúng ta cũng bị thua lỗ và chúng ta thấy là có những cái mẫu hình nó không hình thành cái tay cầm và chúng ta cứ đợi hình thành tay cầm thì tăng ngay Dạ và vâng, có những mô hình nó hình thành cái đĩa tức là cái cái cái tay cầm này cái cái tách này nó rất là nông thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng chúng ta có rất nhiều mô hình ở đây chúng chỉ chia sẻ cho chúng ta một phần rất nhỏ và chúng ta còn rất nhiều mô hình khác và những cái mô hình của Dũng thì có những cái mô hình mà không có ở trong này bởi vì trong quá trình nghiên cứu thì nó là những trải nghiệm của Dũng và Dũng sử dụng VSA bạn nhớ là VSA là một trong những cái công cụ kỹ thuật mạnh nhất để phân tích chứng khoán nếu nói về VSA thì nó là công cụ kỹ thuật mạnh nhất trong trong đầu tư chứng khoán bởi vì nó là công cụ nghiên cứu hành vi thao túng của các big boy các bạn nhớ là hành vi thao túng của các boy nên chính vì vậy khi bạn mua bạn đầu tư chứng khoán thay vì bạn đi học đọc những cuốn sách thì thực ra trên thị trường có hàng trăm cuốn sách và khi mà đọc thì Dũng chỉ thấy khoảng độ 5 6 cuốn sách có thể tác dụng với các nhà đầu tư cá nhân. Nên chính vì vậy thì có những cái video tiếp theo Dũng sẽ giới thiệu các bạn vì sao năm sáu cuốn sách đấy nó lại tác động với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta còn phần lớn sách thì nó không có tác động nên khi mà bạn không biết ứng dụng sách nào vào thì phần lớn các nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là các nhà đầu tư không hiểu rõ được cái sự vận động của thị trường nó sẽ gặp rất nhiều quả và đây chính là lý do 95% các nhà đầu tư bị thất bại trong đầu tư chứng khoán một lần nữa thì ờ, xin cảm ơn tất cả mọi người là lắng nghe cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi hôm nay nếu chúng ta thấy thực sự là video này giá trị thì hãy comment ở phần dưới và đánh giá và có những câu hỏi nào các bạn có thể hỏi để Dũng có thể là có những video tiếp theo và các bạn hãy đăng ký vào kênh của Dũng là Quang Dũng DVD để các bạn sẽ nhận được những cái video sớm nhất và có những chương trình về cơ bản có những chương trình về uh, chuyên sâu ờ, Dũng sẽ chia sẻ tiếp tục chia sẻ để các bạn có thể hiểu rõ được thay vì các bạn nghe trên thị trường có quá nhiều thông tin mà các bạn không biết bắt đầu đâu từ đâu và khiến bạn bị lầm lẫn bị lạc lối thì ở đây tôi mong rằng các bạn hãy đặt ra thật nhiều câu hỏi càng khó thì càng tốt Dũng mong muốn là càng có nhiều câu hỏi khó khó thì Dũng có thể được cái trải nghiệm và được ừ, có những thử thách tuyệt vời như vậy và Dũng mong rằng sẽ nhận được nhiều câu hỏi của bạn ở dưới xin cảm ơn rất nhiều